đây là buổi chiều đi là về <clears throat> à, đường phố của miền Bắc Cali của ngày thứ ba à, ngày, ngày 10, 14 à, tháng 3 năm 2020 oh sorry ngày 17 tháng 3 năm 2020 à, ngày 17 nó nhắn tanh vậy đó thường ngày nó đâu phải vậy đâu đông dữ lắm kẹt xe à, lệnh của à, ông Trump lệnh của thành phố là đóng hết cửa các cửa hàng cơ xưởng Costco nhà hàng chợ búa mấy công ty điện tử đây là đóng hầu hết là tám chín chục trăm là đóng hết mấy nào quan trọng thì mình chắc là nó vắng gì nè thường ngày là nói đuôi nhau giống như ngày tận thế vậy đó thì nó cũng tận thế thiệt <laughs> mà không đánh nổi với sàng lọc thôi người nào không có tu tập rồi không à, biết nhân quả không sợ trời không sợ đất thì lúc đó đó thì cũng à, không sợ trời không sợ đất có nghĩa là làm sao quý vị biết không có nghĩa là người ta warning thành phố warning ông Trump lên đài warning kêu đừng có làm này đừng có làm nọ kêu rửa tay kêu ờ, đừng đi nhà hàng kêu đừng đi karaoke này nọ vậy mà những có những người không sợ trời không ra đất thì cái tánh của họ ở ngoài đời á cũng rất là ngông không có sợ gì luôn thì họ cũng ô chết chết cái là nói bướng nhưng mà đến khi mà bị chết một mình của cái người đó mình không nói nha vợ con ở nhà rồi dòng họ ở nhà có bị lây có phải tội nghiệp người ta không thì trong kinh có giảng những cái chúng sanh này á, Phật cũng có nói thường cái dạng là vụ này tại sao Phật phải bỏ mình Phật đi sớm chứ hồi xưa ông ở lại thêm chừng trăm năm nữa cũng được có thần thông mà uống nhiêu mà không được nói là tam bất năng có ba thứ mà Phật không thể nào mà, mà Phật làm được Phật là toàn vị toàn năng toàn giác là nghĩa là định nghiệp của mỗi con người và không có sửa đổi được thì những loại người ngông giống vậy á có nghĩa là không đủ duyên á mình nói tiếng phật thì ờ, khi mấy người ngông đông mũi chữ duyên là gì mình nói là mấy người ngông á cứng đầu bướng bỉnh hay là ngã mạng á họ à, không có độ được <laughs> rồi ờ, bao nhiêu chúng sanh trên uh, trụ và không có đếm được chúng sanh con người của mình nó cũng như trong cái hũ gạo á giống như mấy con mối á, nó cứ bay ra hoài mình không biết như tự động vậy đó à, rồi thành người rồi tu tập rồi thành phật ai cũng sẽ thành phật thì cái thành phố này bữa nay nó buồn như vậy nè cái clip vừa mới bỏ lên nãy là vừa mới nói chuyện được với mẹ một mẫu mẹ dạy trong lúc này những ai mà không có quy y không đủ duyên biết Phật đó, thì giờ cũng nên biết có nhân quả có một sự tu tập trước khi muốn đọc kinh đọc chú cho hiệu lực <clears throat> mà chưa từng quy y <clears throat> đọc nó cũng được nhưng mà ra phía sau hè lại hướng đông bắc á lỗi cái cổ nó bị lại hướng đông bắc 12 lại tự mình quy y đó trên mấy vị trứng giống như người hoa vậy họ kéo có triệu người họ đi về hướng Đông Bắc họ lại tại vì mấy chữ vị là hướng đó thì ở trên nhà như vậy thì giờ mình cũng nói thêm phụ đề đó một chút hướng Đông Bắc thứ tự ra chồng mà đạo ông giáo hay đạo gì cũng được lén ra mà hè lại còn nếu trình trọng thì ờ, cứ ờ, mua 12 trái cây ngũ quả 12 ly nước 12 cây nhang thì cứ khấn lại hướng đông bắc rồi à, nói từ nay con uh, à, uh, à, thành tâm sám hối vì và bắt đầu lấy kinh điển về đọc chú đại bi lăng nghiêm tập chú rồi chứ giờ ở nhà lòng vòng cũng đâu làm gì cho nó bớt cái nghiệp Ờ, gọi đồng hoặc ờ, là lên ờ, mạng đó coi cách tạo lại sám hối như sao kiếm thiện chi thức thì hỏi với uh, mấy vị mà mấy vị uh, <clears throat> trên mạng mà nhiều người hỏi về mấy người mà những nhân vật uh, thời nay á thì nãy chị có trả lời rồi không có nhắc lại mấy hôm nay là ờ, lý hồng chí rồi ông uh, cô sư cô về, đi uh, ông cà phê đi ông trần tâm vậy đó thì có giảng là đó là mấy gì đó là trên thì ít nói gì sâu trên chỉ nói chung chung tiền kiếp của họ cũng đã là thầy hôm nay họ đầu thai lại thì họ cũng vậy à, nhưng mà không phải à, chánh giác chưa có đạt được chánh giác chưa có toàn năng còn còn vơi thì à, cũng có lực nhưng mà cũng còn à, phiền não thế gian đó biết phiền gì chắc tò hay gì <laughs> toàn là những nhân vật thời nay là như thời mạt pháp nhiều chuyện lạ lắm đủ hết mình cũng là một những chuyện lạ nè mà mấy chục năm nay mình dám nói hôm nay ló đầu ra một chút vậy đó mà cũng bị ném đá quá trời bị ném mấy chục năm rồi hôm nay à, cũng còn ném rồi à, mấy cái clip mà mình nói à, hiếu kỳ mình cũng như mọi người hiếu kỳ bác hộ đâu ông trọng đang làm gì thí dụ mình muốn biết gì nhân vật nào á mình cái ngồi <laughs> thiền mình hỏi thì trên thương mình thì trả lời rồi cái chị cũng hiếu kỳ gồm mấy bạn vậy đó quý vị bỏ lên nổi lên cái những cái đụng chạm mình đâu có biết ở trên biết đó nghe à, mỗi cái clip mình bỏ lên á ở trên à, các vị đều biết à, các vị mà không thích cái clip nào á, là kêu là lấy cái đó xuống phải lấy á thì mẹ kêu à, đừng à, xuống đây tà tránh gì á mình cũng làm bạn làm thân ừ, để độ họ tại vì quỷ sau này cũng thành phật á chắc lâu hơn mình nó chừng vài chục tỷ năm cho nó ăn tham nhũng hối lộ cho đã nó chừng chục kiếp rồi cái rồi nó ăn ngán <coughs> cái đường phố của Bắc Cali bữa nay thứ ba ngày 17 rất là buồn Ờ, chỉ có nước về nhà thôi chợ búa à bữa mẹ có nhắc cái vụ mà hai năm trước dựng mua đồ á thì à, khi nào cần á, cứ sắp sửa sử dụng sử, sắp sửa sẽ sử dụng rồi đó con à, mấy cái đồ mà mấy năm năm 2018 dựng mua dự trữ á còn bây giờ ở Bắc Cali luật thì cấm hai tuần tất cả cơ xưởng chợ búa đều đóng hết không ai ra đường xe mà ra đường á, là cảnh sát bắt đi đúng chuyện thì không sao hai tuần thôi á, nghĩ là chắc nó cũng kéo dài chứ không phải là hai tuần mà nó ngưng đâu lâm râm kiểu này á, nó cũng có phước tại vì con à, con vũ hán này là mình cứ nói con vũ hán nha mình đừng nói con cô 19 nữa nó ghét cái trung quốc nó nghĩ là nó không có trách nhiệm mình cứ nói cô à, mình nói à, con vũ hán đi tại <laughs> này sau này á nó sẽ bị lôi đầu ra giống như uh, chiến tranh vậy đó bồi thường chiến tranh mà đó mệt đó à, cái clip này à, mẹ cũng kêu lấy số đụng chạm trong là những cái clip nào mà đụng đến người đời á ở trên có thích chỉ kêu nói mấy clip gì tâm linh đạo rồi vậy thôi à, kêu cũng ngứa miệng tại vì à, thấy mấy em mình không có chính trị nhưng mà thấy nhiều cái chuyện tức cười à, một mặt á, thì làm ác một mặt á, thì à, lừa dối dân đủ hết cái lòng của kia cái gì mà cái ác thì chịu không có nổi ờ, ở tuổi ờ, tình báo của Trung Quốc của nó dày đặc hết họ bỏ vào Mỹ một đống những cái lớp ngồi thiền này lớp ngồi thiền nọ ở dân Nam cũng vậy môn phái này môn phái nọ toàn là toàn là toàn là um, chú thần không chú thần là chuyên viên làm ra mấy cái đó để làm chi để mà um, nhiều người nhiều người uh, khi à, đồng quá nước việt á, thì họ dễ thao túng tại vì họ làm chủ hết mấy cái nhóm đó ở mỹ này là nhiều lắm mấy uh, kỹ sư bác sĩ rồi vô ngồi mấy khóa thiền á, học viết cái cái đầu mơ mơ màng màng hết không có còn uh, tinh thần yêu nước dân tộc gì đâu ừ, mấy lớp thiền nó cũng coi kỹ nghe nhiều kiểu lắm mà học phải kiếm mấy ông thầy nam tông hoặc là kiếm mấy ông thầy tây tạng hay là kiếm mấy ông thầy khất sĩ chứ còn kiếm mấy cái lớp này lớp nọ là mệt lắm lên ờ, vạn phật thành đồ học đi tầm bậy là đi luôn á đầu óc mơ mơ hồ hồ không còn cái mình gọi là không còn cái cái chánh kiến cái à, cái tinh tấn nữa đó mình cứ à, lúc nào mình cứ nghĩ là mình relax cái đầu mơ mơ an nhàn rồi là không có lanh lẹ ăn nó không có lanh lẹ rồi là là, là là chúng rồi đó chúng chú thần rồi đó có à, mấy mấy cháu thường mấy cháu hiếu kỳ kêu uh, kêu kiệt kể về mấy ông rồng trời ơi nếu kể mấy ông rồng quá trời chuyện nhưng mà cái đó là hiếu kỳ không có nên vậy cái đó cũng gọi là hư á mê tín á hãy gắng học phật tinh tấn có rồng thiệt ổng sống như tôi mỗi ngày á ngày đầu tiên mà thấy ổng hét luôn lửa không thì uh, ngày sau chị sẽ gỡ mấy cái clip mà đụng chạm đến uh, mấy thần tượng của à, mấy bé cháu ngoan bác hồ xuống à, không có đấy nữa chỉ à, đề của mình thôi ờ, tự uh, tu nhân tích đức hiền từ ăn chay niệm phật thôi còn mấy chuyện đời mẹ không có cho đụng lâu lâu chút chút vui vui được không có được uh, giống như uh, chuyện của bác hồ rõ ràng ràng vậy á thì mình nếu kỳ thì mình cứ nói y chang vậy á cháu ngoan bác hộ bệnh là tức là đám à, dư luận viên cho họ chửi mình nói mình là đệ tử của mấy ông Hát ho ấy là phật tôi à, mấy ông là gì đệ tử ông đệ tử tôi có ờ, về tâm linh chứ không về tôi đời tôi cũng biết chính trị cỡ nào cũng nói được dựng chuyện là mấy dư luận viên nó giỏi lắm nó tài lắm đó khẩu nghiệp nó tưởng đâu là nói là không ai biết ờ, nickname hay là để mấy cái tên trên mạng là người ta không biết hả mấy mấy chị vị của kiệt biết hết á lâu lâu mấy ờ, kiệt hỏi hả kiệt có một cái danh sách dài á kiệt biết tên ai làm gì hết rồi bắt đầu ờ, ra khẩn thôi tha cho họ bất cứ ai làm gì á rồi mấy vị đều biết hết đừng nghe mấy cháu tội chết nghiệp nặng lắm á có mấy lần mà thằng <laughs> em ruột nó hổn mà nó hổn cái là nếu bữa nào mà bận mà quên mà khấn cho nó đó hay là <laughs> ba ngày nó tự nhiên nó bị bệnh nó nó bò ra không có giường nổi mấy cái vị mấy vị thần rất là đau ra đó mỗi lần à, cúng à, mấy ông thiên tướng thiên binh đó, rồi à, chiến sĩ trần dông đi về đầy sân hết đầy sân núi thiên long sơn ông hoa nam ông hai gì lính hết bây giờ sống là làm tướng bây giờ chết là làm lính của đức thánh trận trận đạo á lính ẩm đầy hết mấy cái ờ, người đời không có biết trong một lúc mà làm làm mà ờ, đi quân đội á thì chết qua bển cũng làm quân đội nghe à, cái khiếu cái khiếu mình sống làm sao á khi mình mất á, mình cũng y như vậy à ngộ thiệt á à, ông nào ở đây làm lính chết cũng làm lính à trừ khi ờ, làm sai quá thì bị kỷ lực đó bị bắt đó, đi á ừ, chứ cũng y chang chức vụ cũng vậy chỉ có người à, tu tập học Phật á, thì lúc đó còn được lên cõi trời cõi thiên đừng có tưởng mình đi về cõi tịnh độ giảng sanh nó không có bây giờ mấy ông thầy mà tu có giỏi có nào nữa đó mà chẳng lẽ bây giờ mất cái ở trên